gian tạm ngưng ở đây một cái mình tương tác ha mọi người có hiểu cái vấn đề này không ạ à? mình bây giờ mình tương tác đi mọi người ơi <coughs> alo dạ nghe anh ơi mọi người hiểu không mọi người không thích tương tác hả mọi người mọi người à, à, chat nhiều lắm ha tách với con cái một à trời ơi nhiều đâu <laughs> mới có ba người nè mới có ba người bốn người nè mới có bốn người hiểu mà lại nhiều quá mọi người giả sử không hiểu vấn đề gì đó mọi người cứ nói vấn đề dân chia sẻ mọi người không hiểu cứ nói giống như hiểu cái vấn đề để mà sau này mình có thể chọn cái giải pháp nào nó tối ưu về chi phí vẫn có thể làm landing bay nha Giang không phủ nhận landing bay nó rất hiệu quả nha mọi người không phải là không hiệu quả nha nhưng nếu đầu tư chi phí mà nó hợp lý mình mang lại khách hàng tốt thì mình làm còn nếu là mang lại khách hàng chưa tốt mà tốt đầu tư chi phí nhiều thì mình nên cân nhắc cái giải pháp nào đó mình làm mình làm một trang đa sản phẩm trong đó dễ quản lý rồi gắn thêm từ khóa làm SEO vô thấy kề thì uh, giống như quản lý đúng rồi như anh anh Thoiland cái trang anh Thoiland mọi người thấy không nó lên top nó làm rất là nhiều thực tế cái đó là một đội họ làm đó họ thuê một đội làm luôn họ thuê người biết bài luôn làm website xong tại cái, cái bạn cái anh đó là giang quen anh đó tên bảo á giang quen cái anh đó lúc trước giang hợp tác với anh đó là anh đó anh đó giả sử anh, anh không có chạy dự án của giang ông không chạy dự án bên giang ổng ổng vẫn đăng bài đó rồi ổng cung cấp cái khách hàng cho giang luôn dân chốt dân chia lại hoa hồng cho ổng cái tiền mà dân chốt được dân chia cho ổng là đủ duy trì nuôi website luôn nha mọi người dư sức nuôi website đó nuôi một cái đội ngũ cho ổng luôn chưa kể là những dự án bán thì ổng ổng nhận hết đó nên mọi người cân nhắc cái vấn đề người giáo sử dự án trong công ty mình có hai ba chục dự án đó cứ đăng hết chân tất cả dự án lên giả sử mình chốt được mình đưa cái đội co tim chốt hoặc là mình có cái cách nào đó mà để cái duy trì website của mình không lấy lấy cái, cái cái khách hàng để mình duy trì website của mình landing page thì giống như mọi người chạy chủ lực thì mọi người chạy landing page để mà tập trung khách hàng đầu tư thêm landing page cũng ok Giang vẫn đầu tư như nãy Giang chia sẻ mọi người đó Giang vẫn đầu tư một cái landing page Giang chạy rồi bây giờ mình đi tiếp ha mọi người hiểu hết trơn mọi người đi tiếp ha à, Giang cũng nói lại là mọi người sau này những cái mà Giang chia sẻ mọi người hỏi lại Giang sẽ không trả lời đâu nha nên đừng có thắc mắc cái vấn đề đó chơi trên group nha rồi à, một số anh chị à, giận lẫy nhìn mắc cười lắm giận lẫy xong thoát group luôn mọi người <laughs> nhìn vui lắm nhưng mà Giang cũng không có ấy ha không để tâm vấn đề đó đâu nói chung mọi người à, rồi group rồi vẫn tham gia group là được bình thường Giang không có chặn gì hết rồi mình sẽ đi tiếp tục thì à, tiếp theo á, là Giang sẽ chia sẻ cho mọi người xây dựng website thì à, website này ở trên nền tảng WordPress đa phần website của những bất động sản là dùng trên WordPress hết nha mọi người đa phần là như vậy luôn hồi nãy Giang đầu tiên Giang nói có blog WordPress á thì mọi người nghĩ đây là blog không phải blog nha mọi người nó là website nha nhưng nó sẽ chạy trên nền tảng WordPress blog mà mọi người nói Giang nói WordPress kia là WordPress.com còn WordPress này là WordPress.org và mọi người phải cài đặt rồi chạy trên cái nền tảng này nó sẽ có một cái mã nguồn mọi người phải tải cái mã nguồn nó về mọi người cài đặt thì cái bước đầu tiên mọi người cần chuẩn bị để mà xây dựng á, là hosting và domain và template giao diện ha thì mọi người phải chuẩn bị ba cái này để mọi người à, thực hành có ai muốn thực hành ngay hôm nay không ạ à? mình vừa mình vừa mình vừa học mình vừa thực hành website luôn cho những anh chị mà chưa website nè ai muốn thực hành không có dạ. mọi người có chuẩn bị sẵn chưa hay là mọi người muốn website mọi người có rồi muốn đập đập bỏ người xây dựng lại không giống như website nào nào mà nó chưa tối ưu hồi nãy giờ thấy có một website nào chưa tối ưu á không những mọi người có thể xây dựng lại được ha thì à, đương nhiên gia sẽ chỉ cho mọi người à, cái cách chi tiết để mọi người cài đặt một website nó đơn giản thôi nhưng mà mọi người phải có những cái yếu tố đó là hosting domain và template alo Giang sẽ không bán nha mọi người đừng nghĩ là Giang mua bán ở đây ha mọi người có thể hồi nãy Giang cũng giới thiệu một số đơn vị đó mọi người có thể lên những đơn vị đó mọi người mua ha tại làm website không có gì mà cho mình miễn phí hết trơn á mua đơn vị nước ngoài hoặc là Việt Nam đều được đúng không em ơi đúng rồi chị chị mua đơn vị nước ngoài thì à, lên cái trang uh, GoDaddy ha GoDaddy.com GoDaddy thì giống à. như nếu mà chị hướng tới khách hàng đối tượng ở nước ngoài á thì nên, mua hết tin nước ngoài còn nếu mà mua à. nếu mà hướng đối tượng Việt Nam nên mua hết tin tại Việt Nam nó chạy ổn định hơn à rồi ok cảm ơn em như vậy chị sẽ lưu lưu lại để, để mua cái tên miền với lại cái hosting đó Giang không bán nha, mọi người đừng có nghĩ là Giang bán Giang đi giới thiệu cho những cái đơn vị này nha, Giang chỉ giới thiệu cho những cái đơn vị này để mọi người biết mọi người mua thôi. rồi Thì Giang là Giang dùng bên Tenten. Ten. Mình muốn xem lại video hôm nay, chưa học xong mà xem lại gì anh? <laughs> anh Thành, bạn Thành này hỏi nhiều cái mình không biết trả lời sao luôn bây giờ ờ, anh thành ờ, nên xem buổi chia sẻ này ha thì xem lại dân dân dân vẫn quay màn hình cho xem lại còn xem ở đâu thì ờ, từ từ biết sau nha anh ơi <laughs> rồi mọi người còn hỏi gì nữa không ạ có ai có tên miền hosting không có tin có sẵn mà mọi người muốn gian dựng chính trên chính có tin của bạn đó gian sẽ gian sẽ à, dạy và dựng trên chính cho mọi người đó là mọi người khỏi làm luôn à, anh Giang em có một cái uh, domain mà hosting em chưa có xài về xài hosting Windows hay Linux nó tốt hơn hả? À? à, Linux SSD nha bạn Giang mua trên Linux SSD bạn muốn mua không Giang mua giúp cho bạn luôn em chưa em hỏi thông tin trước dạ. dạ ừ. mua thì à, mọi người có thể mua trên ten ten ha hoặc mua trên um, trên uh, à, mắt bảo ha rồi mặt mua trên uh, nói chung là nãy giang cũng có nói á rồi mua trên những cái nền tảng khác rồi còn có ai hỏi gì nữa không ạ à? hồi nãy anh thành nó hỏi anh anh đang ghi ai ghi là là là Giang đăng ghi hả anh anh có tham gia group Zalo không anh anh tham gia group Zalo thì Giang ghi rồi Giang sẽ share lại trên group Zalo cho mọi người cùng xem thì group Zalo hiện nay thì lên tới một trăm mấy chục bạn nhưng mà trong hôm nay buổi hôm nay thì chỉ có năm mấy bạn thôi Giang vẫn chia sẻ cho mọi người cùng xem ha và không có giấu đâu ha <laughs> có group thì vô group đó xem nha anh Thành ơi rồi có ai hỏi gì nữa không ạ à? gian ra cho hỏi cá nhân cái trường hợp như vậy mình mua mình mua tên mì của ví dụ bắc bảo đi mình mua của bắc bảo rồi là mình giao cho cái người đó quản lý luôn là mình không tin qua hay là mình giờ mình tự vận hành gì được không gian khi mà anh mua họ sẽ cấp cho anh cái tài khoản anh đăng nhập vào còn cái vấn về quản lý là đương nhiên họ phải quản lý rồi họ là nên cung cấp nên họ bảo mật cho anh cái vấn đề giống như tên miền có vấn đề này kia tên miền khi mà anh mua là anh phải để ý tới năm là phải gia hạn tại vì lần trước Giang bị một lần rồi cái tên miền của Giang á Giang nuôi tới cả chục năm là mọi người Giang mua từ năm 2012 á Giang cái tên miền của Giang là Nguyễn Giang com Giang mua Giang mua Giang sử dụng rồi cái máy á Giang không để ý cái tên miền đó Giang dùng Giang đăng Giang không để ý á tại vì Giang, Giang mua nhiều website lắm rồi Giang để nó hết hạn như là có những cái công cụ nó quét nó quét là nó biết cái tên miền mình được nuôi á nên nó nhảy vô nó, nó mua mất của mình nó mua mất có nghĩa là tên miền tên miền à, là mọi người phải phải để ý tới năm là mọi người phải gia hạn không gia hạn là sẽ bị hết hạn hết hạn là người khác có thể mua lại ha người ta sử dụng ha tại vì tên miền có cái độ tuổi nó rất là uy tín nha mọi người trong khi tên miền của giang cả chục năm rồi năm nào giang cũng mua giang cũng nuôi hết sẽ được google đánh giá rất là cao ok rồi mọi người có ai có cái group zalo dán lên cho cái anh ờ, đức thắng này anh anh anh, anh soi vô được không ạ mọi người do vô group đó, giang thấy một số bạn giang hỏi là bên division là mọi người giống như mọi người không có để tâm không để một số người không để tâm hoặc là có một số bạn bên nào muốn join group mình để làm gì đó giang không biết giang không có duyệt ha có một số bạn là thấy không duyệt cái các bạn à, chạy ra luôn như bạn tại vì do các bạn không để division của các bạn có những người trong era mới biết division của mình là mình thật sự là trong era còn những bên ngoài là do không duyệt vô ha rồi à, mọi người muốn cài đặt luôn không hôm nay giang sẽ cấu hình giang cài đặt cho mọi người luôn rồi bây giờ mình à, cấu hình website chỉ mất 5 phút mọi người tin không có nghĩa là tạo nên website rất là nhanh nè chỉ mất 5 phút thôi khi mọi người mua đầy đủ gì hết tin nè rồi tên miền rồi template giao diện ha giao diện là giang cũng khuyên mọi người nên mua nha đừng có tiếc cái vấn đề đó khi mọi người tiếc sau này mọi người sẽ gặp vấn đề là mọi người đừng có hỏi giang thật sự mọi người sẽ quay lại mọi người phải làm lại từ đầu đó nên vấn đề đừng có hỏi giang vấn đề sau này ha giang cũng nhấn mạnh ở, ở trong cái buổi chia sẻ hôm nay mọi người tiếc tiền thì mọi người sẽ bị vấn đề sau này vấn đề đó là chính mọi người sẽ nhận được còn anh chị nào mà muốn mà chưa có tài chính đủ thì cứ nhắn riêng cho Giang đi Giang sẽ giúp cho mọi người Giang giúp cho mọi người riêng thôi ha tại vì Giang có những cái template này Giang cũng mua Giang Giang rất là hạn chế chia sẻ ở bên ngoài lắm tại vì cái vấn đề ở chỗ là mình cũng gọi là sao ta mình tôn trọng những những cái đơn vị mà họ họ bán hàng đó mọi người mình phải tôn trọng họ thì khi mình chia sẻ như vậy không có tốt nên dân không có chia sẻ ở bên ngoài rộng rãi bên ngoài tại vì template đó ngày xưa dân mua dân mua lâu lắm rồi dân mua cũng năm 2013 14 gì đó dân dùng bắt đầu từ 2010 là dân biết dùng log logspot rồi mọi người đó năm 2013 14 thì dân bắt đầu biết cái WordPress WordPress thì ban đầu dùng à, WordPress.com cũng chỏ tên miền vô nhưng mà không không có tối ưu được không có chỉnh sửa được nhiều rồi sau này có một đứa em à, bạn nó tinh Tuấn á, bạn ấy chỉ Giang thì Giang cũng dùng Giang dùng rồi à, nói chung cũng đi tải giao diện tùm lum la trên mạng đó rồi dùng nhưng mà sau này cuối cùng cũng phải bỏ tiền mình mua và mọi người bắt đầu à, mình học tiếp được không ạ mình bắt đầu mình học ha alo lên tiếng đi ạ à. <laughs> dạ, dạ tiếp anh ơi à. ồ ok tiếp đi giang ơi mọi người có muốn học không ok tiếp đi giang thế người không có hứng thú gì hết trơn á giang cũng không có hứng thú để mà chia sẻ luôn đó trời thú cũng chết luôn à, Giang chia sẻ em cũng đang à, tính build web mà là đang muốn cái phần hosting cái up lên cái up lên hosting á anh cái phần đó em chưa làm lắm dạ rồi bây giờ giang chia sẻ ha Giang dùng trên ten ten nhân Giang mọi người cứ chủ động lên đây đi mua ha tại vì Giang cũng uh, bên đây thì uh, Giang mua thì uh, đây là tài khoản mà ở đây là cái trang web ten ten ha thì mọi người có thể mua tên miền kiểm tra tên miền trên này nè kiểm tra tên miền coi còn hay không giống như uh, mọi người uh, muốn mua tên miền selector 2 chẳng hạn như vậy đi thì mọi người kiểm tra mọi người có thể nhập hàng loạt tên miền trên đây ha bấm enter xuống ha nhập hàng loạt tên miền kiểm tra một lúc luôn cũng được và kiểm tra từng cái cũng được rồi bấm vào kiểm tra thì những cái tên miền mà dấu ít như là mọi người là có người mua rồi nè vn com vn com net shop gì đó shop còn này ha mình có thể mua được ha rồi site cũng có người mua luôn nè online cũng có người mua luôn nè mọi người mua được hết ha làm landing page thì mua mấy này ok không sao ha xài có năm rồi bỏ ha rồi để lấy cái từ khóa đẹp là selector 2 nên đừng có ngại vấn đề gọi là mua mấy cái cái tên miền mấy cái đuôi này khách hàng đó không quan tâm đâu nhưng mình ta có quan tâm đầu tiên là là ấy thôi chấm info có người mua luôn nè chấm quốc cũng có người mua nè chấm website cũng có người mua chưa có người mua nè một năm có 25 25 ngàn ha nhưng mà năm sau gia hạn nó nếu mà gia mấy cái tên miền mà chấm website này mọi người để ý là năm đầu tiên nó rất là rẻ nhưng mà năm sau thì giá cực kỳ mắc ha mọi người để ý nếu mà dùng lâu dài nên mua chấm com chấm net giá nó sẽ tương đối ổn định năm đầu tiên cũng như năm sau nó sẽ ok còn nếu mà mọi người mua chấm à, chấm shop hoặc là chấm à, online chấm gì đó năm đầu tiên nó rất là rẻ nó khuyến khích sử dụng năm đầu tiên nhưng những năm sau là giá nó rất là cực kỳ cao nó nó nó ngang ngửa với những cái tên miền com vn luôn đó mọi người hoặc là thậm chí có thể cao hơn luôn á ha rồi mua trên đây rồi mua trên ten ten rồi hosting á Giang chia sẻ cho mọi người để ý hosting luôn nè hết tin thì mọi người nên mua hết tin này ha trong hết tin là mọi người để ý nè nó có cái cái à, gian mua là hot tin Linux nha mọi người SSD hot tin Linux này ha thì à, khi mà mọi người mua á, thì ban đầu mọi người nên mua cái gói nhỏ nhất thôi cái gói nhỏ nhất thì khi mà ten ten nó đang có những cái chương trình ưu đãi nào nếu mà người nào chưa có tên miền á mua hóa tin nó, nó tặng theo mua tên miền giá có 1 k một nè <laughs> tên miền mà chấm shop á, giá không đồng luôn nè nó cho mọi người mua kèm cái giá có ngàn đồng à ha thì à, bên ten ten thì nó có chương trình ưu đãi thì cũng khá là hấp dẫn thì mọi người nên đăng ký cái gói đầu tiên là 45.000 đồng một tháng nè nó sẽ mua theo năm nha nó chỉ tính ra tháng như vậy thôi nhưng nó sẽ quy ra năm mọi người mua cái gói nhỏ nhất ha đó mọi người mua cái gói này giá này rồi rồi à, khi mà xài mà hết dung lượng á nó cho mình là một ghi ổ cứng nè à, 35 ghi băng thông băng thông có nghĩa là lượt truy cập khách hàng website á, mình đối với 35 ghi này tha hồ khách hàng truy cập rồi rồi á, mọi người dùng cái này một cái hosting là mọi người sử dụng chạy được trên hai cái tên miền ha đó vẫn dùng hai tên miền nếu mà trong quá trình dùng hai tên miền mà nó nó nó nó bị full ổ cái ổ cứng này một ghi này á một ngàn megabyte một ghi nè thì khi full rồi mọi người sẽ nâng cấp lên gói này nó sẽ tính cái khoảng thời gian còn lại nó trừ ra nó sẽ nâng cấp lên là khi xài mọi người sẽ nâng cấp dần dần dần lên có nghĩa là khi nào sao website nhiều nâng cấp nâng cấp lên nâng cấp hoài luôn nâng cấp hoài luôn ha Giang thì Giang đang xài cái gói Business 2 nè Giang vừa dùng nhiều gói lắm Giang dùng cái gói Business 2 nè Giang nâng cấp lên một năm Giang đóng tới mấy triệu lận đó thì khi mà mình mình xài mình nhiều mình có website mình nhiều mình nâng cấp lên dần dần còn đầu tiên là mình vẫn dùng gói nhỏ nhất ha nâng cấp lên nó sẽ trừ ra chi phí cái khoảng thời gian mình đã dùng còn nó chỉ tính khoảng thời gian còn lại thôi nó tính trong một năm cứ mỗi năm nó sẽ bắt buộc phải gia hạn một năm rồi còn ai ai mua thì ai mua thì mua lên đây ra được à, dùng à, cái tên miền à, gọi là con ca một ngàn đồng à. quá rẻ rồi ai chưa có thì à, một tí à, nghiên cứu và đăng ký mua tự mua ha cái này thì giang không có giang cũng là người mua giang không có chính sách gì của nó hết trơn á